Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Tôi ờ, rất vui mừng xin được thông báo với toàn thể anh em là ngày mai, ngày 18 tháng 12 là tôi chính thức là được gỡ ban ở trên Youtube Chính thức là quay trở lại, Đấy, tương tác với các anh em Chứ còn dạo gần đây thì tôi phải nói thật với anh em là làm clip, sản xuất clip Đấy, rất là buồn khi mà không có cái sự tương tác với các anh em được Mặc dù là vẫn đọc được những cái comment của các anh em Đấy, các anh em vẫn comment vào Nhưng mà tôi không thể trả lời được Đấy chỉ có các anh em mà inbox fanpage Ở trên facebook thì tôi mới trả lời được anh em thôi Đấy còn các anh em mà comment ở trên kênh Đấy ở trong những video thì hiện tại là tôi không thể là tôi có thể trả lời được Rất là buồn Sau cái vụ này tôi cũng phải rút kinh nghiệm Tôi phải phát triển thêm cái nền tảng ở trên tiktok Để có thể là có một cái kênh để còn thông báo các anh em được Đấy Chứ còn bây giờ cả Facebook, cả Youtube đều bị ban Cái Facebook thì bây giờ cũng chỉ trả lời được tin nhắn inbox thôi Chứ còn up bài thì cũng có up được đâu Không up bài được Mà cái nền tảng Facebook ấy, nó còn dễ bị ban hơn là cái nền tảng Youtube cơ anh em ạ Chỉ cần là một cái lời comment thôi Nhưng mà rất có thể nó sẽ bị đánh là vi phạm nguyên tắc cộng đồng Đấy Rất dễ Rất dễ bị cái vụ đấy Thế nên là thôi Rút kinh nghiệm anh em ạ Sau đợt này tôi sẽ phải phát triển với kênh TikTok Tạo nội dung ở trên TikTok Coi như là một cái nguồn để có thể là backup Backup cho cái kênh chính để ít nhất là sẽ có một cái lời thông báo đến cho tất cả anh em ở trên kênh anh em đỡ coi như là kêu là mất hút chuyện này lúc đầu tôi định chơi mết đây anh em ạ nhưng mà tôi nhận thấy là ở đây có con ngựa con ngựa ba đô giả rau này không thể không chơi anh em ạ thôi bản mết đi cả ngựa rồi cả con ờ, con con uh, live blade line ở trong bộ Clyde Trận này có thể chơi kỹ sĩ được đấy Thôi bỏ đi Tôi lúc đầu tôi chơi gót đấy chứ Mà thôi trận này chơi nai nha anh em nhá Ok <clears throat> Để xem là trận này liệu rằng là chúng ta có thể chơi live 12 con được không Đấy ngon nhá Đủ được luôn anh em ạ Tuyệt vời Có cả đồ chơi mết, có cả đồ chơi Clyde Đấy, nhưng mà nếu mà như này là chúng ta có thể ghép được đồ Rồi Đồ rất ngon luôn anh em ạ <clears throat> Ra Live Blitz Live lại có hai tia nữa thì tuyệt vời rồi Bây giờ thì à, Để xem nào Chơi là chơi ví dụ như là Hyperon Hay là chơi theo kiểu là là là, là áp cấp lên nhở đẩy cấp nhanh nhở xong kiếm ca lông ờ. <clears throat> chơi như thế thì thực ra là hôm qua vừa mới chơi rồi anh em ạ hôm qua vừa mới chơi rồi là tôi cũng không, không, chơi như thế thì nó <laughs> nó, nó hơi hơi bị lặp nhỉ hơi trùng lặp ừ, không thích lắm đấy thôi chơi kiểu khác vậy tôi tất nhiên là vẫn có thể chơi kiểu đấy nhưng mà ừ, tôi sẽ cố gắng để làm nào để không phải chơi kiểu như thế anh em nhé ui giết thêm con nữa đi đúng rồi thôi thế là được rồi <clears throat> rồi Từ từ bình tĩnh thôi, từ tốn thôi anh em ạ hai sao thì mới bắt đầu chơi Còn bây giờ thì cứ để như này giữ máu đã Giữ máu đã Bao giờ bọn này lên hai sao thì có thể đánh nhau được Rơi lên hai này Flame lên hai này Đấy, chỉ cần thế thôi với bốn người like thôi là chơi được rồi ra thêm một con nai nữa thôi chỉ thiếu một con nai nữa thôi anh em nhá một con nai và một con co lên hai sao light blade light hay là flame đều được hai con đấy nó đều có thể đánh được chúng ta đợi chút bởi vì lúc này chúng ta có áp cấp lên ấy, thì sức mạnh đội hình nó không có làm được gì hết sẽ rất lãng phí tiền tất nhiên là chúng ta chỉ eco theo kiểu là là đợi đến khi nào mà nó khỏe cho bài lên đánh thôi anh em đây rồi u uh, được đấy chứ không phải là eco trắng anh em nhá cái kiểu mà eco đến tận round 19 20 ấy mặc dù là có cái chuỗi cũng ghê gớm đấy Đấy, cái chuỗi th chuỗi thua chuỗi thua cũng rơi vào tầm đâu đấy nó khoảng là 10 ừ, trận thua liên tiếp hay là 11 trận thua liên tiếp đấy rất nhiều là, là, là, là tiền nhưng mà để làm gì đâu khi mà cái lượng máu nó xuống quá thấp rồi mà cái trò này thì tiền nó không quan trọng bằng máu Đấy tôi phải nói thật với anh em là máu nó quan trọng lắm Khi mà anh em sống sót đến cái giây phút cuối cùng Sống sót được lâu Đấy đến khi còn solo một vs một Thì anh em mới là cái người nhiều tiền nhất bởi vì là anh em vẫn sống để có thể là lấy được tiền Vẫn sống để có thể là ờ, làm việc để có thể kiếm tiền <laughs> Thay vì cái việc là anh em đã, đã ra đi từ rất sớm Ra đi từ rất sớm mà mặc dù anh em cầm rất nhiều tiền Nhưng mà anh em cầm cái số tiền này em ra đi thôi Đấy, còn tôi tôi khác Kể cả là cái có thể giai đoạn đầu đời rất là ít tiền Nhưng mà vì cái, những cái nỗ lực chăm chỉ phấn đấu giữ được một cái lượng máu lớn Đấy, thế nào Đến cuối game thì vẫn có thể sống sót để vẫn có thể tiếp tục là cày tiền <laughs> Đấy mới là cái người nhiều tiền nhất anh em nhá Ủa Round này bị đẩy 8 máu ạ Mới round 6 bạn ơi <laughs> Trời chết rồi Tôi còn quên mất không nói với anh em là trong một vài trường hợp thì phải bỏ trắng bàn Đấy là những cái trường hợp mà để ý là có địch là có những cái quân bài mà đẻ Đấy thì đây tôi chưa kịp là soi bảng Bây giờ tôi mới soi đây Ở trận này là có khá nhiều sói nhá Sói với cây nhá Sói thì không sợ lắm Nếu mà sói lên 2 sao thì mới bỏ ra thôi Sói một sao thì vẫn có thể clear được Bởi vì bây giờ là chúng ta có một con Live Bloodline có đồ nha anh em nhá Nên là vẫn có thể clear được Nên là tôi cũng không ngại mấy con sói một sao lắm Đấy tôi chỉ sợ là cái con cây vừa lấy là hơi sợ Đấy, Cây kẹp đỏ Đẩy rất nhiều máu Đấy, trong lúc đấy thì nếu mà tính ờ, những cái trường hợp gặp những cái thằng này thì nó sẽ được giảm đi khá khá máu này Đấy Gặp những cái thằng này chúng ta sẽ bớt được một vài máu ở round Thực ra cái bớt này anh em nhìn thấy ít thế thôi nhưng mà nó lại nhiều vãi đái luôn Đấy bởi vì thế này này Mỗi round anh em cứ chỉ cần bớt Mỗi con là, là bớt một máu thôi Ô vớ vẩn thắng này <laughs> Lại thắng cả Dã man thật sự Thắng à Thôi thôi thắng thì lại phải đánh chỗ thắng vậy Thì thắng rồi thì biết làm nào Thắng rồi thì thôi Thì, thì ui lại hợp lý luôn anh em ơi <laughs> nó lại hợp lý tôi đang định là thôi thôi vậy <laughs> lên 6 luôn <laughs> level 4 bây giờ lên 6 luôn anh em ơi đùa chứ tôi đã muốn thắng đâu tôi đã muốn thắng đâu nhưng mà thôi nó thắng rồi thì thôi, thôi mình lại bắt đầu lại chơi bình thường đấy nó là chơi nó là như thế đấy anh em có phải là là tiền nó quan trọng gì tôi nói thật với anh em là hết tiền luôn có cái gì đâu Quan trọng là gì? Bây giờ tôi có còn có hai sao ở đây và tôi có thể đánh được chuỗi thắng là bình thường trong cái giai đoạn này. bốn nai là mạnh rồi anh em ạ. Đấy, nó sớm mà, bây giờ nó sớm bốn nai sớm mạnh như không hiểu đâu anh em ơi. Chúng ta còn có co hai sao ở đây nữa. Rất khỏe. <clears throat> anh em thấy không? Thậm chí là còn đánh còn, còn ngang ngửa bộ Hunter nhá. Bảo Hunter đầu game mạnh đúng không? Đấy, nhưng mà vẫn ăn được. Rất khỏe. Nói chung là đội hình nó đủ sức mạnh thì cứ bỏ vào thôi anh em ạ. Ít nhất thì thắng một trận thì cũng có một tiền Thua thì làm sao Ui anh em ơi ngựa hai luôn này Ôi <laughs> nhưng mà ngựa hai đều có đồ ạ Ngựa hai đều có đồ Từ từ nhá không đủ tiền mua 8 đô Lóc lại vậy <laughs> Cay nhở Ngựa hai <laughs> Ngựa hai nhưng mà tôi Tôi tôi không đủ tiền mua anh em ạ Những cái con này thì tôi không bán được con nào hết Tôi không bán được bất cứ một con nào hết Anh em nhá Tất cả những con ở đây là những cái con mà tôi đều sẽ dùng để tôi tí nữa tôi up lên 11, 12 đấy Tôi sẽ kiếm 6 human sớm U uh, thằng này có vẻ to đấy Có kẹp demon nhá Nhưng mà tôi có một con flame 2 sao cơ Anh em ạ Tôi có flame 2 sao không dễ ăn được tôi Đấy Được Hay quá có sách luôn nhá Rồi Ừ chứ bây giờ đập trứng cho ngựa thì hơi hơi hơi hơi phí nhở Bởi vì tôi thì tôi không lấy đồ cho ngựa Chúng ta đến với cái rau quái <clears throat> Cho hai con ngựa vào có ok không anh em nhỉ? Liệu rằng là có toang lao quái này không? Một cái câu hỏi đặt ra là liệu rằng có toang không? Bỏ bốn like đi liệu rằng là có thể là đủ tăng không nhở Tôi sợ như này là cũng cũng cũng cũng sẽ không ăn được hai lần đam đâu. Khó đấy. Khó đấy anh em ạ. À. Vớ vẩn lại chết cả hai con ngựa ấy. Giáp nó hơi hơi bé. Hay quá Ui bụp giáp được đấy Ồ được Thế thì là tuyệt vời luôn Cố gắng đừng có nào chết nhá Ui kề đẹp quá Cứu giá đúng lúc luôn Hay Búa xét luôn này Ui rồi ôi Bài này là cái <laughs> Ồ Ồ Ồ nó lại thế cơ anh em ạ à. Ồ thế đi thế, thế, thế, thế như nào Như nào đây Không anh em ơi Tôi không độc chính cho ngựa đâu Trứng này là tôi để cho like bullet lít like Chứ còn tôi không đập cho ngựa anh em ơi Búa xếp thì là chiến thánh đây Thôi lấy cái chiến thánh anh em ơi Bởi vì là bây giờ tôi đang có con hai sao Con ngựa làm hai sao lấy cái chiến thánh ngon hơn Cho ngựa Ok Nhưng mà tí nữa là, là không phải ngựa nha anh em nhá Tí nữa thì vẫn là live bullet live thôi Vẫn là con co thôi Bây giờ là có live bullet live vào là hai sao và là ấm luôn anh em ạ con ngựa to thực ra thì cũng cũng cũng khỏe đấy nhưng mà nếu mà có con ngựa này thì chúng ta phải cần phải có một cái giáp xoay anh em à, bây giờ giáp xoay giáp xoay nó mới là chấn phái nhá chứ còn cái chén thánh này nó không phải chấn phái con ngựa đâu bởi vì là cái chén thánh này thì nó sẽ không có cái đam được con ngựa nó thiếu đam lắm cái giai đoạn đầu là cái giai đoạn mà ngựa đam bé thì thì lúc đấy nếu mà không có co cái đam thì cái đội hình này nó rất yếu cần phải có một cái đội hình mà Công thủ toàn diện anh em ạ Tức là vừa phải có phòng thủ nhưng mà cũng phải vừa có tấn công luôn Đấy nếu mà không có công ấy Chỉ có toàn thủ thôi ấy Thì nó sẽ không có đam để kết liễu những cái đối thủ Mà mà mà có một cái hàng tăng cơ phía trên Mà kèm theo đấy là một cái hàng gây đam phía dưới Đấy những cái đội hình như thế nó rất là nguy hiểm Công thủ là lúc nào chúng ta cũng phải cẩn thận cân bằng chứ không thể để cho nó nó nó quá là thiên về cái công hay cái thủ cả ở đây nhá là trận này là có cái thằng này là vớ vẩn là tôi ăn chuỗi cơ anh em ạ à. với đội hình này tôi tôi thấy là tôi to lắm chưa tôi không sợ cái thằng Greater ở đâu tầm này Greater nhá nó, nó nhìn thế thôi nhưng mà nó lại chưa có đam anh em ạ à. đấy nó quan trọng ấy nó là công thủ toàn diện tôi nhìn phát tôi biết ngay tôi ăn được không ăn được tôi bởi vì là bây giờ ấy, cái đội hình của tôi nó form một cái cái đội hình công thủ toàn diện đấy vừa có đam vừa có thủ nên là khỏe lắm trong giai đoạn giữa game nó quá là khỏe luôn Thằng Glitter mà dù toàn hai sao nhưng mà toàn là những cái con mà gọi đệ thôi Đấy, không có đam anh em ạ, không có đam, không có đam Chính vì thế là nhìn phát biết ngay là ăn rồi Vừa vào phát là nhìn ấm luôn <laughs> Gặp bạn như gặp cây ATM <laughs> Đã đến lúc rút tiền rồi bạn ơi Đấy <clears throat> Thôi coi như là bạn gửi tiết kiệm Tí nữa rồi bạn to rồi bạn tôi lại Coi như là <laughs> để lại cái chuỗi này cho bạn Nếu bạn đủ khả năng Assassin Assassin này cũng không có cửa Tầm này nhìn assassin này cũng không ăn thua anh em ạ, khỏe lắm. Kể cả giết được con flame chưa anh em ơi, còn con ngựa mà. Con ngựa ở trên này mà. Ok ok, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. Ông một thôi mà, ông một thôi mà, ông một thôi mà. Không. Còn ngựa sống bạn ơi, tôi có hai con. Hai con co, tôi chia đồ chứ tôi không dồn đồ một con. Ngon rồi ấm quá nhở Ống ấy Rồi <clears throat> chúng ta ờ, Bây giờ thì chắc là tôi nghĩ là sẽ phải Round sau bây giờ chúng ta mới có 3 human nữa à. ba human thì tôi nghĩ là tôi sẽ không roll 6 human ở round sau đâu Anh em ạ Không nha anh em nhá Thôi đánh từ từ đó, từ tốn thôi. Chơi ba con vậy Ít ra ấy Nếu mà chúng ta có ở Sẵn ở trên bàn cờ bốn con Thì tìm hai con còn lại trong vòng 29 tiền 30 tiền thì nó còn có khả năng Chứ còn bây giờ thì không có khả năng đâu anh em Thằng này to này, thằng này có đam nhá Thằng này có đam nhá Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm Có súng hai rồi Nhưng mà vẫn ăn được bạn ơi Ui, ngựa gánh nhá Ngựa hai sao đầu game gánh đấy Nó trâu anh em ạ Cái vấn đề nó trâu Ở phía trên nó đủ trâu Ui, đây rồi, đây rồi, đây rồi có lên luôn không nhờ Căn bản mới có ba con đi anh em ạ Thôi Mới có ba con human Kiếm lên ba con nữa khó lắm Thôi anh em nhá, gót bom <laughs> Lại gót bom tối thượng <clears throat> Trận trước là tôi không chơi gót bom anh em ạ Trận trước là gót cờ lai nha anh em nhá Gót cờ lai ca lông Trận này lại cố gắng làm quả gót bom tối thượng Gót bom exit 12 con Xem nó có ngon nghẻ không Đấy <clears throat> Trận này là cũng có thể chơi gót bom Ok Nói chung là tôi cũng không ham mấy cái quyển sách đâu Anh em còn lạ gì tôi Tôi tôi muốn giữ cái chuỗi thôi Giữ máu thôi anh em ạ Ham là gì mấy cái quyển sách Để đấy Cứ bình tĩnh Bởi vì chuyện này nó cũng không có màu Nó, nó ra cái bộ human ấy Bao giờ mà nó phải cho tôi 5 con 5 con human thì tôi cố tôi roll ra một con cuối Còn bây giờ tôi thiếu ba con cơ Dạng gì mà roll anh em Chơi bình tĩnh thôi Bởi vì căn bản đội hình nó cũng đã ổn rồi ấy. Ron nó không tăng sức mạnh được Đấy mà chủ yếu là Ron để làm gì Để cho form cái đội hình nó đủ mạnh để nó giữ máu thôi Nó giữ chuỗi thôi Chứ còn không phải là Ron để kiếm sách anh em ạ Bây giờ nó đủ mạnh rồi Cảm giác bây giờ vô lối lắm anh em ơi Live Blitz Live với cái hai tia ở đây Búa xét nữa Tuyệt vời luôn anh em ạ <clears throat> Lấy luôn khỏe lắm rồi Tầm này công thủ toàn diện rồi anh em ạ Nên là tôi không có xả tiền nhiều Đấy Chơi là vẫn phải tính toán nhá anh em nhá Đồ là xe vẫn là gót bom Đấy tôi lấy sẵn ờ, triệu phép Tí nữa tôi chơi gót bom à Đúng không? Nên là tính toán một chút không không không lấy quá nhiều đồ gây đam tay Đấy lấy vừa phải thôi Để tí nữa còn, còn chơi được Ờ, nói chung là chơi cái này thì nó có một cái là nhiều khi anh em nhìn thấy tôi xả tiền nhiều ấy Đấy, xong rồi là anh em cứ nghĩ là là vào trong game cứ xả tiền nhiều là được Không phải anh em ạ Xả tiền nó tùy vào những cái trường hợp thôi nha anh em nhá Khi cái đội hình mạnh rồi ấy thì không xả tiền nữa Đấy, nhìn nó ổn rồi thì thôi nhưng nó dừng lại thôi Vừa vừa đủ thôi anh em nhá Đấy, <clears throat> vừa đủ để có thể là là là là, là giữ được sức mạnh Đấy, cái việc up cấp hay cái việc xả tiền thì nó tùy vào trận đấu Như trận này là tôi up cấp lên là tôi có thêm 3 mét nữa Đấy, là cũng mạnh luôn Nó thêm gia tăng được nhiều sức mạnh cho đội hình Sức mạnh tấn công uh, gây đam là nó thêm là 30% 35% sức mạnh gây đam phép Đấy, cũng rất là ok Ở đây là có những cái con nào gây đam phép Nó là con Flame Wizard là đương nhiên rồi này con Evil Clyde và cuối cùng là con Live Bloodline là gây đam phép Đấy, chính vì thế nên là bây giờ là chúng ta sẽ up lên là chúng ta có rất nhiều những cái lợi thế Con rơi nữa, tôi chưa tính con rơi đâu Con rơi mà nó kẹp vào cái bộ mà kẹp 3 mét thì nó cũng gây được nhiều đam lắm Anh em nhìn thấy cái lượng đam phép của con con Live Bloodline không? Rất nhiều u uh, Live Bloodline định lên 3 sao không? Không, anh em ạ Tôi không có định chơi Chuyện này chơi gót bom <laughs> Đam mê, đam mê, đam mê, đam mê Để xem đối thủ nào Ủ, không ổn rồi anh em ơi Chúng ta chưa gặp một cái thủ đối thủ rất mạnh Người Thái Lan Hiện tại ở đây chưa đủ 6 like Và toàn vẫn còn một sao Chưa đủ mạnh anh em ạ Phải roll thôi Hết tiền anh em nhá Hết tiền Hết tiền Ra đi Đùa một con nữa mà không ra rồi Xong rồi Thôi không sao Có máy bay Máy bay chơi được Có máy bay Cũng may là ra con máy bay ấy nhá Ok ok ok ok Thực ra tôi luôn tôi cũng để chơi thằng này luôn hai thằng Ok rồi Rất may u Uh Silent Assassin ra giờ này á Quay xe à? <laughs> hay là... Um, sai linh assassin có khi lại quay xe, có khi lại đánh lại ngon như vậy Round này chúng ta sẽ gặp cái thằng có chuối và đang có một cái bộ warrior khá mạnh Ở đây là tôi đã kẹp thêm con máy bay để counter của Warrior rồi Warrior hiện tại thì giáp nó to nhưng mà Cái cái cái kháng kháng phép ấy Nó rất yếu nhá Ui bạn Trần Sơn Trần Sơn là, là anh em Trần Sơn là fan của tôi à <laughs> Tôi không biết tôi lại rôn quả xả tiền đẩy anh em Nhưng mà thực ra tôi định là để đấm thằng này này Tôi định đấm cái thằng này cơ mà <laughs> Phải xả tiền anh em ạ à. Phải xả tiền không mất chuỗi Đấy Phải đánh cẩn thận Đánh cẩn thận thôi Đấy là một cái cú cẩn thận của tôi thôi Rồi ok Ngon Được quá nhỉ Ui bây giờ rồng mới ra Nhưng mà không sao Vẫn còn kịp đấy Thiếu một con Thiếu một con Thiếu một con Một con nữa thôi Đây rồi Đủ rồi anh em nhá Đủ rồi Máy bay ra này Con này ra Ok Đủ 6 human rồi đấy Level 12 incoming anh em ơi Vẫn Trường Sơn hỏi là ạc phụ á à anh Đúng rồi tôi đang dùng cái ạc kinh 3 nha anh em nhá Ạc này tôi chơi là kinh 3 Đang rank kinh 3 Đấy cái ạc chính của tôi là rank queen mấy nghìn điểm rồi Nhưng mà tôi tôi tại sao tôi không dùng Bởi vì cái này này làm content ấy Nhiều khi là mình đánh nó bị bay quá ấy nên là cái win rate của tôi ấy, nó bị giảm đấy nó sẽ không giống như là cái công thức mà tôi leo rank bởi vì để đánh leo rank ấy tôi đánh nó thực dụng lắm nên là nó sẽ có cái công thức leo rank riêng và cái công thức đấy nó khiến cho cái việc là nó ít bay hơn đấy, nó ít sáng tạo hơn nó sẽ không có nhiều những cái cảm xúc đấy, những cái siêu phẩm như là khi mà tôi chơi ở cái ạc này bởi vì cái ạc này tôi không quan tâm đến win rate anh em ạ trường cái ạc chính lúc nào tôi cũng để win rate nó rất là đẹp Đấy Tỷ lệ phần trăm hạng trung bình thì lúc nào tôi cũng để ở khoảng 2.7 2.7 còn uh, cái cái cái uh, win rate của tôi ấy, thì nó rơi đâu đấy nó tầm khoảng 35%. Thế nên là tôi không muốn là cái win rate này nó bị quá thấp cũng như là cái cái phần trăm cái uh, tỷ lệ top 1 ấy nó bị thấp quá. Đấy, tôi muốn là ừ, trình độ như nào thì nó thể hiện đúng như thế. Đấy cho nhiều khi là làm content ấy đôi khi nó là về là phải hy sinh để làm về nội dung. nhiều khi là nó sẽ bị mất cái win rate là trình độ thật sự phản ánh ở trong cái ạc của tôi anh em nhá anh em thông cảm nhiều khi ờ, anh em hỏi tại sao không dùng ạc chính thực ra là ở kinh ba với queen nó cũng chả khác gì nhau đâu anh em ạ anh em chơi cái ạc kinh ba với ạc queen nó cũng chả khác gì thậm chí là có nhiều anh em còn nói là chơi ở kinh ba nó còn khó hơn là chơi ở queen <laughs> không biết có phải không đấy anh em thử confirm em còn tôi nói thật với anh em là không phải là vì là chơi ở kinh ba nó dễ hơn mà tôi chơi đâu đấy Đơn giản là vì tôi không muốn cái win rate đẹp của tôi Đấy nó bị tụt đi thôi anh em ạ Win rate nó đang đẹp rồi Tự nhiên làm mấy trận content Đấy nó tụt bố nó xuống 3.0 3.0 hạng trung bình thì nó nó, nó mất cái tỷ lệ 2.7 của tôi. <laughs> Đơn giản nó là thế thôi. Có những cái mùa tôi còn 1.7 của anh em ạ. Anh em nhìn cái ạt chính của tôi có những cái mùa là 1.7. Đấy nhưng mà cái những cái mùa đấy là lâu lắm rồi. Bây giờ trình độ các anh em nó cao nó cao lên trình độ nó nó không như ngày trước đấy ai cũng chơi hay hơn về căn bản là tôi nói thật với anh em là nhiều khi là mình gặp những cái bản sao của mình chính mình ở trong game <laughs> tôi nói thật với anh em như thế luôn đấy, nhiều anh em mà xem kênh tôi xong rồi áp dụng vào chơi y tôi nó khác gì tôi đâu đấy là nhiều khi là anh em xem kênh tôi xong anh em lưng cao trình độ lên rồi anh em vào trong game anh em đấm tôi đấy nó cũng là một cái gì đấy mà vừa vui vừa buồn <laughs> vui vì làm sao vui vì là lưng cao được cái trình độ các anh em việt nam lên đấy anh em yêu quý tôi biết đến tôi nhiều hơn buồn là vì làm sao buồn là vì anh em đấm tôi xong anh em bảo là ô anh tuấn đi rồi à <laughs> đấy là cái buồn đấy anh em buồn của tôi đấy <laughs> rất buồn luôn đấy gặp nhiều lắm ấy không ít đâu anh em ạ à. Đấy được rồi nhá anh em nhá à, Chuyện này thì thôi cũng chơi à, King 3 rồi Cần gì nó phải top server đâu anh em Chơi à, top server nhiều khi Không mất mất cái win rate của tôi <laughs> Không có gì để si diện để khoe anh em phải không Ui trời chết rồi Nó bớ vào con live blade rồi kìa Hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi Vẫn ăn hay quá Vẫn ăn vẫn ăn anh em ơi u giờ mới ra giả nhưng mà vẫn còn kịp anh em à vẫn kịp vẫn kịp anh em nhá vẫn kịp đội hình tương đối mạnh rồi ok ra giả thì chúng ta lại tận dụng con máy bay thôi Light Spirit để ngoài anh em nhá Chúng ta chỉ tận dụng Light Spirit khi mà chúng ta Để con Tesu ở trong đội hình Nhưng mà bây giờ tôi có già tôi kích hoạt 6 human rồi Nên là thôi 3m6 human thì kẹp máy bay vẫn ngon hơn anh em nhá Máy bay tín lắm đấy Không yếu đâu anh em ạ à. Bây giờ là máy bay kẹp với cả 6 lai Đam rất mạnh Từ từ nhá rau này gặp thằng Glitter đấy Tách đội hình sang hai bên anh em ơi Đấy Ui trời anh em ơi Tính toán nó là rất thay luôn Cùng đen mới chỉ hai sao Vẫn còn có ngựa Tôi đã kịp tách đội hình sang hai bên rồi Tỉnh lắm bạn ơi Ui rồi ôi anh em thấy không Máy bay nó dọn hết anh em ơi 3.000 nam đến từ vị trí của máy bay nam không đến từ Live Bloodline mà đến từ con máy bay đấy anh em Quá tỉnh táo đến từ vị trí của Tuấn Cơm Đùa thật là như thế luôn Giữ chuỗi hay vãi cứt <laughs> Anh em thấy quả quả lé, lé ganh nữa Đấy là quả lé ganh đấy anh em ạ Tôi tính đúng cái rào đấy tôi gặp thằng Greater Thế là đang đội hình đang tụt vào Lé đội hình tách ra ngay Đấy thế là ui rồi ôi Dư là chơi tận nào 25 luôn Anh em nhiều khi nó là như thế đấy anh em ạ Nó là tinh tế ở từng những cái giai đoạn Từng cái đao đầu luôn Thì nó mới như là đánh được cái chuỗi nó dài như thế Chứ không đơn giản đâu anh em ơi Đấy nhiều khi anh em vẫn là cái đội hình này đúng không ấy nhưng mà anh em không tinh tế được như tôi <laughs> Nên là nhiều khi anh em đánh không giống được như tôi Đấy mặc dù là vẫn giống cái đội hình này nhá à, Vẫn y hệt cái đội hình này Nhưng mà tôi rất tiếc là là nhiều khi là anh em vẫn không thể nào mà anh em có thể làm được giống hết 100% vẫn có những cái mà anh em nó, nó sẽ hơi khác một tí anh em nhá rồi, nói thế thôi không anh em lại bảo tinh vi tinh tưởng <laughs> Tôi mới chợt nhận ra tôi chưa trả lời bạn Trần Sơn Với bạn cứ hỏi tôi là ạc phụ à mà tôi chưa trả lời <clears throat> Ui, nhiều đồ thế, nhiều đồ thế, nhiều đồ thế Từ từ đã xem nào Bây giờ mới trên con đường lên 11 đây này anh em này Đấy, tôi form cái bộ 6 human nó rất chậm nhá Đấy, nhưng mà kinh nghiệm rồi Chơi cái bộ này kinh nghiệm rồi anh em ạ Chơi quen lắm rồi Nên là Kể cả là form muộn thì vẫn chơi được thôi Quan trọng nó là gì? Giữ chuỗi, giữ máu anh em ạ Đấy tôi nói từ ngay từ ban đầu mà tiền nó không thiếu đâu Rồi để trả lời anh em Trần Sơn cái đã Trả lời anh em ở đây đó là đang là à, King 3 Đấy, làm thêm một cái biểu tượng này cho nó for fun <laughs> U thế là sao nhở gặp gặp fan hâm mộ và tại sao lại chảy mồ hôi tại sao lại vãi mồ hôi thế kia <laughs> câu trả lời tôi để dành cho các anh em fan cứng ở trên kênh trả lời hộ nha anh em nhá <laughs> anh em có thể comment ở phía dưới clip tôi tôi được gỡ ban rồi tôi sẽ trả lời hết tất cả các comment của anh em <clears throat> mạnh lắm rồi anh em ơi tầm này nói thật với anh em là thằng bít này chưa chắc đã ăn được tôi nhá thằng bít chưa chắc đã ăn được ăn nổi không còn một con cáo thôi con ủi ủi ủi ăn được đấy ăn được đấy ăn được đấy ăn được đấy ăn được đấy ăn được đấy ăn được không u ăn được không ăn được không ăn được không ăn được không ăn được không ăn được không ui Ôi giời ơi Thật là nghiệt ngã Nghiệt ngã đến như thế là cùng Thật là như thế luôn Chơi hay nhưng mà chỉ một phút không ca may thôi là coi như là mất chuỗi Ok Ui ui Silent Assassin 2 sao đấy Thôi anh em ơi Tôi lại có một cái ý tưởng mới rồi Anh em nhá <laughs> Thế này thì <laughs> Thế này thì không Anh em ạ bom biết thì gót bom cái gì đâu gót bom cái gì đâu cái tầm này tôi biết là tôi chơi cái gì rồi rồi dồn đồ cho lên ừ. Ok Rồi xem nào Nói chung ý là cái con nào mà 5 đô hay sao ấy Cũng chơi được hết anh em ơi Từ từ nhá Anh em Sơn nói gì kia anh em sơn nói gì kia nhở à <laughs> anh em sơn là đang luyện cái bộ hunter đỏ anh em ạ à. hunter kết hợp ba đỏ kẹp với cả con light spirit ui rồi cái bộ đấy khó anh em ơi nó thực ra là nó mạnh thì nó mạnh thật khi mà nó đủ bộ nó phải ra Tsunami, nó phải ra ra ra Light Spirit hai sao. Tsunami thì chỉ cần một sao thôi. Nhưng mà cái bộ đấy nó phải ra đủ hai con đấy nó mới mạnh. Đấy, nó cũng khó, nó cũng không dễ Thì những cái bộ mạnh thì thường là nó sẽ phải hơi khó một tí anh em nhá Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi Anh em ra con Dark Spirit rồi, 6 đỏ à, Mà chưa chưa chưa ra con light Đấy, vẫn là Hunter 6 đỏ kìa Đúng rồi đấy, nhưng mà anh em chưa ra Tesu, chưa ra ra ra ra, ra con Light Spirit thì thôi <laughs> Anh em chấp nhận thôi anh em nhá Chấp nhận thôi Nói chung là mình cũng đừng có cố để mình chơi cái bộ đấy Nói ờ, thật là nếu mà khi mà chơi đỏ như thế thì có thể ờ, chuyển sang gót đỏ cũng được anh em nhá Đừng có cố oằn mình để chơi một cái bộ lay up mà nó chưa ra anh em ạ Đừng có oằn mình, bây giờ ra ví dụ tôi này Tôi lúc đầu tôi cũng có ý định là chơi gót bom ấy chứ <laughs> Nhưng bây giờ tôi tự nhiên nó ra con lai con con con sorry anh em con Siling Siling Assassin thì bây giờ tôi lại có quay xe rồi chứ tôi đâu có cố để tôi chơi cái, cái, cái bộ gót bom làm gì đâu Mặc dù gót bom thì tôi thượng lắm tôi thượng lắm anh em ạ. gót bom Bomb 6 Exit. Ở level 12, 5 dòng 6 Exit, gót 4 gót kết hợp với các bom. Ui ôi. nổ cho thì một phát đã bằng xác hết anh em ạ. Phát thứ hai thì co nó cũng không còn. Nhưng mà vấn đề ở đây ấy là nó không ra, anh em thấy không? Có ra đâu. Thế mình ra con khác thì mình chơi con khác thế thôi. Có vấn đề gì đâu, con nào chả chơi được. Tí nữa tôi lại bây giờ tôi lại tí nữa tôi lại chuyển sang là ví dụ này nó yếu rồi đúng không? Tí chuyển sang là 6 assassin <laughs> Chuyển sang 6 assassin Kẹp với 4 spirit Thậm chí là 6 assassin 6 6 spirit ở level 12 luôn Tối thượng luôn Mắc tối thượng luôn này anh em ạ Đấy Mạnh lắm Nhiều bộ mà Đâu có nhất thiết nó phải chơi cái bộ ấy đâu Có rất nhiều cái line up chơi được anh em nhá Mà quan trọng là là Mình phải hiểu được cái line up đấy Đấy ví dụ như cái bộ này là ở trận này là có thằng Creator Đấy thì chúng ta lại chơi line nó lại hơi đuổi đã Hơi a đuổi đã Đấy, nên nhớ là thế Greater úp lồng là kinh lắm đấy nhá Và bây giờ bọn Greater nó rất khôn Nó là nó phải thêm một con nữa, đấy chính là con Phượng Hoàng mà cơ Để cho nó chắc kèo cơ anh em ạ Là đánh tay là thế nào, mấy cái bố đánh tay mà đánh vào Phượng Hoàng Là cũng coi như là không có đam Nguy hiểm anh em ạ Rất nguy hiểm đấy nhá, không đơn giản đâu Mấy cái thằng Greater giờ nó hay kẹp Phượng Hoàng lắm cái con phượng hoàng mà nó, nó cho vào trong cái bộ creator anh em ạ đây này tôi tôi tôi nói vì cái hay là hay lắm anh em ơi cái con phượng hoàng nhá cái bộ creator ấy thì nó không không không không làm được cái điều gì anh em biết không có một cái thứ mà con bọn creator ấy, nó không thể nào mà nó có thể làm được đấy chính là nó có thể kích hệ được cái hệ khác đấy mà cái, cái hệ khác ở đây là hệ gì cái hệ quan trọng ở giai đoạn late game đó chính là cái cọc anh em ạ ui cái cọc quan trọng lắm lên game mà đội hình nào thế kẹp cọc vào thì nó nó rất là khỏe đấy là lý do tại sao mà tôi mua sẵn một cái con thị vệ ở dưới này để tí nữa tôi kẹp cọc đấy anh em đấy nhưng mà cái gladiator gladiator sao cái bộ gladiator là một trong những cái bộ mà nó không được kích hệ không kẹp được cọc đấy thì tự nhiên lại cái con con phượng hoàng nó sinh ra nó không khác gì đóng vai trò một cái cọc thu hút được rất nhiều đam ở phía trên những những cái đam vật lý mà đánh vào cái con phượng đấy thì tôi <laughs> ui rồi ôi có khác gì là đánh vào coi như là một cái thứ mà nó bất tử không đấy ui ui, lại ra một con con con con sai linh này anh em này trận này vớ vẩn là sai linh ba sao chứ nhở rồi ok được đấy <clears throat> sai linh ra trận này nhiều lắm anh em ạ à. đây nó là cái bài ở trận đấu này là mày nó cho sai linh đấy anh em nên là chúng ta phải phải thôi phải thuận theo buồm thôi Thuyền là phải thuận buồm thôi anh em ạ Ok anh em nhá Tạm thời nó sẽ là như này Tạm thời như này anh em ạ Tôi tôi tôi không ham gì cái quyển sách đâu anh em Tôi không bao giờ tôi ham mấy cái quyển sách làm gì cả Tôi là tôi phải để cái đội hình mạnh nhất ở trong cái bàn cờ lên Ok Một con sai linh nữa Có mua không nhở? Đôi bán nó này đi Có chứ Có chứ <clears throat> yên tâm mạnh rồi tí nữa kẹp 4 split thôi anh em 4 split glide đúng không 4 split glide đủ slot anh em ơi 4 split 6 glide vẫn còn thừa hai slot quá tuyệt vời hai slot đấy anh em biết là gì không đó chính là hai con assassin siling assassin và con thị vệ tôi tính hết rồi anh em ạ à. nhanh không quá nhanh luôn <laughs> một cú tính bài rất nhanh nên nó mới chỉ tuần cơm đấy cái điều này nó thể hiện cái điều gì anh em biết cái điều này nó thể hiện cái điều gì không nó thể hiện là tôi thông thạo rất nhiều bộ rất nhiều layup và cái cái việc tính toán và chuyển những cái layup về nhau ấy chuyển cho nhau ấy nó rất là nhanh anh em ạ <laughs> nó nhanh lắm nó nhanh lắm anh em ơi 4 Spirit 6 Clyde 3 Assassin ở level 12 Quá tuyệt vời anh em ạ layup tuyệt vời luôn Rồi bây giờ ngại là ngại cái thằng uh, Chắc là Greater nhỉ Bây giờ cố gắng đấm chết cái thằng Warrior đi đã anh em ạ Ăn được không? Ui ăn được này Được quá nhở anh em nhở Khỏe đấy chứ Khỏe đấy chứ Khỏe đấy chứ Ủ ủ ủ ủ ủ Không bạn ơi Ui rồi khỏe không anh em Khỏe đấy Bình thường thì cái bộ Spirit Thì nó sợ 6 Spirit rất sợ cái bộ Greater nhá Nhưng mà tôi có chơi 6 Spirit đâu Tôi là trận này là tôi chỉ chơi 4 Spirit thôi Sau đó thì tôi kẹp bọn Nai vào mà Bọn kỵ sĩ này này Nó không sợ cái bọn Bọn bọn Greater làm đâu anh em ạ à. Còn bây giờ là như này này Bây giờ tôi sẽ chính thức tuyên bố solo với Greater late game nhá anh em nhá Đây tôi sẽ lấy những con này Rồi anh em xem tôi đấm với Greater như con luôn anh em cứ tin ở tôi <laughs> Gladiator tuổi gì anh em ơi Solo với late game thì không có cửa anh em nhá Không có cửa đâu Anh em à Nó đã gọi là thông thạo tất cả các bộ Rồi anh em biết là thế nào rồi Đây cái bọn Gladiator tôi cũng thông thạo mà Đối thủ đang cầm trong tay là những cái bộ mà tôi cũng thông thạo luôn Đấy, nên, nên là nếu mà để giai đoạn mà để solo với nhau ấy, để kiếm bài counter ấy, thì ui rồi anh em ơi Quá là đơn giản đối với tôi luôn Bây giờ chỉ cần tiêu diệt cái thằng 9 Warrior ra đi thôi Đấy, cái câu chuyện là nó kết thúc anh em nhá Còn tạm thời thì vẫn là phải chơi như này để giết cái thằng Warrior đã Đấy, vẫn phải kẹp Spirit vào, Light Spirit, Dark Spirit vào, kẹp máy bay vào Đấy, thì mới giết được cái con này Anh em hiểu không? Ok Cũng khó, cũng khó, cũng khó Cũng khó đấy, cũng khó đấy Cái thằng g ấy Thì nó lại Nó lại lại lại lại lại đấm được cái thằng thằng thằng thằng Wario anh em ạ. À. Nó đấm được. Greater nhiều anh em bảo là nó sẽ bị counter bởi Wario nhá nhưng mà không phải đâu anh em. Nó chỉ counter ấy khi mà nó không có đồ hút máu thôi. Con co mà nó có đồ hút máu mà nó có cái cái cái um, trừ dao ấy, hút máu trừ dao ấy thì nó không sợ lắm đâu. Greater là không sợ đâu anh em ạ. À. Nhất là con thằng Greater này nó có một cái cái nó cọc ở phía trên đấy, Wario thì đam nó toàn đam vật lý thôi. Nên nó kẹp một con Phượng Hoàng ở phía trên Nó là rất là tỉnh táo đấy Rồi Yên tâm anh em Tôi đã để chuẩn bị sẵn hết ở đây rồi Tí nữa là chúng ta chắc chắn với một cái số máu nhiều như này Tôi sẽ nhây đến round 40 và tôi sẽ lên được 12 Với 12 con thì tôi chẳng ngán thằng nào hết Sẽ có cái trường hợp nó như này và chúng ta sẽ bị úp lồng toàn bộ đội hình Đấy, máy bay tung trưởng ngu Đấy, thế là thôi, xong, round này là đi rồi anh em nhé. Round này chắc chắn là bị đẩy Máy bay tu trưởng ngu này Xong rồi lại bị úp lồng này Ơ ờ, không không Vẫn thông tua cơ anh em ạ à. Ui đội hình này là mạnh không Đúng là cái bọn này, này nó nó không ngán cái bọn Gladiator đâu anh em Giáp nó to mà Những cái bộ giáp to là không ngán Ui anh em ơi nhưng mà cái thằng Gladiator có vẻ như là nó còn bị thằng Wario đấm nó sấp mặt luôn Ui được cái nhở Được cái nhở không biết là có cần phải counter không Có khi là tôi chả cần phải counter Thì thì Glitter đã đi rồi Đấy mà có khi lại counter vào Warrior thôi Mà Warrior thì counter quá dễ rồi Ở đây đã Spirit 2 sao này Lai Lai Spirit 2 sao Và một con Tsunami Máy bay ở đây thì chắc chắn là ăn Anh em nhá không sợ Đam có đam kết liễu Yên tâm Nói chung là tôi không sợ đâu Tôi ở đây tôi có ghép cái ờ, những cái món đồ để ăn được cái bọn Warrior rồi Tôi là tôi ngại cái bọn Glitter hơn anh em ạ à. Cái bọn Glitter là cái bọn đánh siêu lết Càng nhiều những cái món đồ ấy thì nó càng khỏe Warrior chính ra là cái giới hạn sức mạnh của nó Nó nhiều đồ nhưng mà thực ra cái sức mạnh của nó không thể mạnh bằng Glitter đâu anh em Khi mà đủ đồ ấy Glitter nó sẽ sức mạnh Cụ thể là sau round 36 á, nó sẽ có là là ba món đồ cam Ít nhất là ba món đồ cam Thì lúc đấy nó mạnh lắm anh em ạ Nên là chúng ta đánh thì chúng ta nếu mà kéo về lết thì vẫn sợ Glitter hơn là là Wario. Wario nhiều khi là late game chỉ cần một con Dark split 2 sao thôi. Với một cái Ro thôi là nó đã gánh hết toàn bộ rồi. Đấy nên là không sợ lắm. Đấy tôi vẫn chưa lên được 12 nhưng mà nếu mà tôi cố gắng thì tôi vẫn có thể lên được ở trong cái round này. Round này tôi tính tôi gặp Greater, tôi sẽ dồn đam thật là mạnh để chết hết bọn nó. Đấy, tôi kẹp mết vào bởi vì là cái round gặp Warrior ấy, chúng ta sẽ không kẹp mết được khi mà đấu với cả Secret Lancer. Mà round này thì kẹp được mết cố gắng làm nào để làm nào để giết được bọn nó để kiếm được cuốn sách được anh em ơi hay quá hay quá rồi anh em ơi vớ vẩn là, là giết được đối thủ không có có chết không ôi không không không, không. tại sao con con cũng đen con được tỉnh cái kia ui không được rồi ôi rồi ôi sai lầm quá tự nhiên nó lại nó đánh nó lại đứng im anh em ạ nó lại trói được tôi tự nhiên nó lại trói được thế mới cay lại tí nữa thì có cái cuốn sách ấy anh em ạ à. Rồi round này gặp Warrior chúng ta phải đổi lại Không ăn được như anh em nhá Để mết thì không ăn được đâu Lại phải chuyển như này Nếu mà chúng ta để mết vào thì nó sẽ phế cái bộ mết ở trong cái cái round mà chúng ta gặp Wario Ok Rồi Gặp thằng Wario này chắc là chúng ta vẫn có thể ăn được Nếu mà để như này Có Kira Găng tay Kira và BKB2 dành cho Cyclade Lancer khá căng ở đây Cyclade Lancer khỏe đấy Thôi cũng thua luôn anh em ạ Không thắng được Tầm này không thắng được Bây giờ anh em biết là làm nào để thắng thằng này không? Đấy chính là cái thằng Gladiator nó giết chết thằng này Tôi tin là thằng Gladiator giết được thằng này Anh em ạ Tôi tin là thằng Gladiator giết được Bởi vì là Gladiator giờ đủ đồ rồi Anh em nó không còn như cũ nữa đâu Nó sẽ không còn như cũ nữa đâu anh em Hình như là vừa bị đẩy ở cái kìa Đấy anh em thấy không Vừa bị đẩy kìa Vừa bị đẩy đấy Còn một máu thôi Đấy anh em thấy chưa <laughs> Tính toán đấy Đấy là gọi tính toán anh em mượn dao giết người anh em không Thằng Gladiator nó sẽ giết được Không sợ Tôi tính hết rồi Máu còn nhiều lắm Còn chơi được Gladiator gặp tôi Tôi mất tí máu mà Tôi để 3 mét vào tôi đánh với Gladiator Không sợ Không sợ anh em nhá Vớ vẩn ăn được cơ Ôi kìa lại úp lồng vào đúng chỗ đấy bạn ơi Tại sao cứ úp lồng chuẩn đấy nhở Máy bay chưa kịp tung trưởng bạn ơi Ôi rồi ôi máy bay ơi Thôi xong rồi quả này toang rồi Cố lên cố lên cố lên cố lên Bật giáp được rồi bật giáp rồi hay quá Ui ui được được được được được được Được ra ra ra ra ra ra Ui rồi không được rồi Nó sống dài quá anh em ơi Mới thằng này nó khỏe rồi anh em ạ Vấn đề là bây giờ nó là siêu lết rồi Đánh với Gladiator siêu lết thì nó sẽ có một cái là nó sẽ phải chuyển như tôi Anh em hiểu không à, bình tĩnh bình tĩnh bây giờ chúng ta tìm cách chúng ta tiêu diệt thằng gladiator gladiator nó sẽ giết cho tôi thằng uh, thằng wa nhá anh em nhá nên là bây giờ thì không sợ nữa không sợ warrior nữa warrior một round nữa gặp gladiator là chết cứ đợi đã bình tĩnh máu còn nhiều bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh hết sức bình tĩnh <clears throat> ok anh em nhá để luôn cái này luôn để luôn như này luôn này Ok bạn ơi Máy bay tung trưởng vẫn bị chậm Máy bay tung trưởng vẫn bị chậm Lọt một con rồi anh em ạ Mất tí máu mà Còn nhiều máu lắm Ui ôi Nó lại ăn được rồi kia Ơ Sao ấy nhở Thằng Wario lại ăn được thằng Glitter Chứng tỏ úp lồng ngu chỉ có thể là gọi là, là úp lồng ngu thôi Úp lồng khôn tí đi bạn ơi Mà mà bây giờ là ra 40 rồi nhá Thêm một món đồ cam nữa nhá bốn món đồ cam bốn món đồ cam cho con cung đen Siêu lết rồi anh em ạ Siêu lết rồi Không tôi vẫn nghĩ là cái thằng Warrior không có cửa đánh với cả Gladiator đâu Bây giờ là siêu lết rồi Mà không phải bốn món đồ cam đâu Round này là có thêm hai món đồ cam nữa là 5 món đồ cam mà ví dụ như là cái thằng ở top 4 mà nó chết mà nó rơi sang một cái món đồ cam nữa thì nó là 6 món rồi Cung đen 6 món đồ cam không đơn giản anh em ạ Cái bộ Warrior ấy, 9 Warrior nó chỉ bắt lạt được Gladiator ở giữa game thôi Bây giờ let game nó làm gì có cửa Gladiator đang beta mạnh lắm Không không không không không ăn được Đấy là nó chỉ là cái gì đấy nó may mắn thôi Cứ đợi đấy <clears throat> Cứ bình tĩnh Để rồi bạn xem Rồi tôi lên được 12 rồi anh em ạ à. Cuối cùng thì đến ra quái tôi cũng lên được 12 Tôi sẽ bán hết những cái con không cần thiết thì thôi Chuẩn bị form cái đội hình chuẩn Để còn chiến đấu với cả cái bọn Gladiator lướt game anh em ạ à. Siêu lết đánh với Gladiator <clears throat> Ok Rồi anh em nhá Anh em thấy không? Nó khỏe đến cái mức độ như thế này không ạ? Cái con con con uh, con <laughs> Mẹ, nó đấm tôi mà tôi còn quên tên của con cờ luôn ạ Cái con sa linh của tôi nó bâu vào Chưa kịp làm gì đã bắn cho chết mẹ rồi Căng không anh em Đấy anh em thấy không Không ngăn nổi đâu Gladiator lết game rồi Nó mạnh lắm anh em ơi Mới có ba món đồ cam thôi nhá Thôi rồi chuyển thôi anh em ơi Đây tôi sẽ dạy anh em cách ờ, đấm bọn Gladiator lết game Rất là đơn giản Cứ làm theo tôi là được anh em nhá Thay hết ra Thay hết bọn này ra Ừ, anh em yên tâm cái bộ glitter tôi cũng thông thạo mà à, kể cả nó bắt lạc được tôi giai đoạn này tôi vẫn sẽ đánh lại được thôi cứ bình tĩnh đó từ từ chắc sẽ bị đẩy lốt cái đao này ừ. một rau nữa thôi chưa kịp form anh em ạ à. từ từ nhá luôn luôn luôn luôn Càng đấy, càng đấy, 23 máu. Ui, từ từ từ bạn ơi, từ từ bạn ơi. Từ từ từ từ, vẫn kịp, vẫn kịp, vẫn kịp, vẫn kịp. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Đủ rồi bạn ơi. <clears throat> đây rồi, đây rồi, đây rồi, từ từ nhá. Mẹ chỉ cần một sơ suất tôi là lại cũng là top 2 luôn đấy. Đây, từ từ bình tĩnh anh em ơi. Đâu từ từ đã. Thiếu một con. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đủ rồi anh em ạ. Mẹ vãi đái thật. Đủ rồi nhá. Đây, bán con này đi. Đây rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Đây. Hay quá anh em ơi, vẫn kịp Tôi chỉ cần vứt mấy con một đô thôi là đủ rồi, kích hệ thôi anh em ơi uh, <laughs> Anh em nhìn thế này Anh em nhìn thế này Tôi đã nói rồi, không sai đâu anh em à Anh em cứ nhìn xem nha. <laughs> 6 phe giờ anh em nhá 6 phe giờ Nó đơn giản nó chỉ là như thế thôi anh em ạ à. Đùa như thật Ăn hộ cái bạn ơi Thôi máu còn ít thế này đi Ui <laughs> trời ơi anh em ơi đúng là siêu phẩm anh em ạ à.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 hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi hàng tháng Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo Bye bye